Chào các anh chị, hôm nay em sẽ giới thiệu cho các anh chị một lô đất có diện tích là ngang 19, sâu 68 và đây là đường dẫn vào lô đất đất có tổng diện tích là 1.312m thổ cư hết đất được gia chủ giao bán với giá là 17 triệu một mét tổng uh, tiền là khoảng 22 tỷ và đây là đường dẫn vào đất 1.312m thổ cư hết đường này thì xe ben vào ok nha các anh chị ngay TX52 chúng ta quẹo phải vào khoảng 300m quẹo trái đi khoảng 200m là tới lô đất đất này thì đường rất là rộng hai xe tải qua rất là ok và đây là vị trí của miếng đất từ ờ, phía vách tường qua tới cây cột cuối cùng có chiều ngang là 19m sâu 68m hiện tại thì ờ, chủ đã ép cọc hết 10 ờ, căn và chuẩn bị xây dựng do thiếu kinh phí nên chủ giao bán lại với giá là 22 tỷ nếu quý anh chị có nhu cầu mua thì có thể thương lượng trực tiếp với chủ đất này thổ cư hết đất này các anh chị đường dẫn vào lô đất thì rất là rộng Cảm ơn các anh chị đã xem hết clip. Có gì liên hệ với em qua số điện thoại để gặp chính chủ để thương lượng giá.